Hello xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh kèo bóng VIP của mình thì um, anh em cũng vừa thấy mình vừa nhận định xong cho anh em cái trận của nữ Việt Nam và nữ Philippines thì bây giờ mình sẽ nhận định thêm cho anh em thêm cái một cái trận nữ của bảng đấu B à, vào 19 giờ ngày mai luôn nha anh em thì à, trước khi mình vào nhận định cho anh em á, thì có cái trận là Thái Lan và Lào Campuchia à, Thái Lan và Lào nha anh em thì à, hai thằng này nó gặp nhau vừa rồi mới vừa kết thúc xong với cái tỷ số là 4-1 thì anh em đã nằm cái mã trên và mã tài và cái mã tài trên hiệp 1 thì anh em cũng đã hút full trong cái trận um, thằng Thái Lan và thằng Lào này rồi nha đó thì um, bây giờ mình sẽ tiến vào mình nhận định thêm cho anh em là cái giải bóng đá nữ thì uh, đây là cái vòng cuối rồi cái vòng cuối uh, để um, xác định hai đội đi tiếp vào cái vòng bán kết nha anh em thì anh em thấy bên um, cái trận của thằng Cambodia và thằng à, Campuchia anh em là với Thái Lan diễn ra vào lúc 19 giờ ngày mai nha anh em đó thì anh em thấy hiện tại thằng Thái Lan đang đứng vị trí đầu bảng xếp hạng với 6 điểm trong ờ, hai vòng đấu à, và có 10 bàn thắng. Trong khi đó thằng Campuchia cũng đẳng đang đứng vị trí nhì bảng là có 6 điểm sau ờ, hai vòng đấu và có 3 bàn thắng. Thì hiện tại cái bảng đấu này thì xác định được hai đội đi tiếp vào vòng trong rồi nha anh em, đó là thằng Thái Lan và thằng Campuchia. Bên cái bảng A của Việt Nam thì Việt Nam đang nắm chắc cái vé đi tiếp vào vòng trong rồi, đang chờ cái đội bóng thứ hai là để cái đội bóng nào đi đi tiếp vào vòng trong thì um, um, bảng B nè nếu mà cái đội nào thắng um, à, nếu mà đội nào đứng đầu bảng B này sẽ gặp cái đội nhì bảng um, A nha anh em thì bởi vậy Thái Lan đang quyết giữ cái vị trí đầu bảng B à, để có thể à, gặp né thằng Việt Nam bên vị trí đầu bảng A ra nha anh em đó thì um, à, thành tích gần nhất của hai đội thì anh em thấy bên phía đội chủ nhà là Campuchia trước nha thì Campuchia trong hai trận gần nhất trên à, bảng B á, thì anh em thấy Campuchia thắng Lào với 2-0 là thắng Singapore 1-0 thì à, nữ Campuchia cũng đang có cái phong độ chủ nhà rất là tốt nha nè họ trước đó thì à, Campuchia còn đóng thắng Đông Timor với cái tỷ số là 3-1 nữa nè họ và để thua thằng Việt Nam tới 7-0 đó trong cái trận à, năm 2022 để thua Việt Nam tới 7-0 đó thì để thua Philippines nữa nha anh em trong khi đó thì anh em thấy bên phía Thái Lan thì Thái Lan đang có một cái phong độ tốt nha anh em thì trước đó Thái Lan đang có một cái chuỗi um, giao hữu trước thằng Singapore ăn Singapore với tỷ số là 6-0 nè ở trên vòng bảng thì um, Thái Lan có thắng Singapore 4-0 và thắng Lào 6-0 còn trong cái lịch sử đối đầu của thằng Thái Lan và thằng Campuchia thì anh em thấy thằng trong, lịch sử vào năm 2018 thì thằng Thái Lan có thắng thằng Campuchia với cái tỷ số là 11-0 đó thì anh em thấy không có trận nào mà Thái Lan gặp Campuchia hoặc là gặp thằng um, khác thì Thái Lan thắng với cách biệt rất là nhiều bàn đó thì à, anh em thấy à, cái phong độ của nữ Thái Lan cũng đang rất là tốt ờ, trên à, mọi đấu trường luôn nha anh em đó thì anh em thấy thằng nữ Thái Lan cũng đang rất là tốt trong những trận đấu gần đây nha anh em thì mình sẽ tiến vào cái trận mà thằng Thái Lan nó ăn 11 0 cho tất cả anh em xem và thông số của trận đó luôn nha thì anh em thấy vào trận đó thì hiệp 1 hiệp 1 vào phút thứ 5 là đã có bàn thắng rồi nè tới phút 38 là đã 6-0 rồi và qua hiệp 2 thì có 5 bàn thắng nữa anh em thấy đầm như Campuchia trong cái trận đó không biết đá luôn nha anh em thì lúc nào à, trong cái đấu trường Đông Nam Á thì thằng Thái Lan với thằng Việt Nam cũng đứng đầu hết thì mà nhưng mà thắng với cái cách biệt nhiều bàn như vậy thì rất là khó có thể suy nghĩ ra được trong cái trận đó tại sao thằng Campuchia lại để thua nhiều bàn như vậy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 Đây thì anh em thấy hiện tại nhà cái đang đưa ra với cái mã kèo là thằng Thái Lan chấp 2.5 và tài xỉu chỉ có 3 trái thôi. Thì đưa ra với cái mã kèo như vậy thì trong cái trận này thì mình dự đoán nhà cái nó đang dự đoán cái trận này thằng Thái Lan sẽ ăn với cái tỷ số là 3-0. Đó, anh em thấy đưa ra với cái mã kèo chấp 2.5 mà tài xỉu chỉ có 3. Đó, anh em thấy đưa ra với cái mã kèo cực kỳ khó đoán đó. trong khi đó trận này dự đoán sẽ thằng thằng Thái Lan sẽ ăn với cái tỷ số là 3-0 đó thì anh em có thể đầu tư vào cái mã kèo thằng uh, Thái Lan trong trận này được và anh em nằm tài luôn cho mình trong trận này thì mình dự đoán trong cái trận này á không phải mình dự đoán thì khác nha cái dự đoán trong trận này thằng Thái Lan sẽ ăn với cách biệt từ 4 đến 5 bàn trong khi đó thằng Campuchia này lúc nào gặp thằng Thái Lan cũng rất là yếu trong uh, trước đó thì cái trận giải đấu Nam vừa rồi vừa gặp thằng Lào xong thì anh em thấy cái giải đấu Nam Nam của thằng Thái Lan Nam thì nó vừa thắng thằng Lào với cái tỷ số là cách biệt cách biệt từ 4 ờ, bàn 4-1 mới vừa ăn 4-1 xong nha anh em đó thì mình sẽ tiến vào cái phần mà chốt kèo cho anh em trong trận đấu này luôn thì uh, trong cái trận đấu này hiện tại giải nữ Thái Lan đang chấp với mã kèo cực kỳ cao nhưng mà chưa chưa có một cái đội hình chính thức ra sân thì bởi vậy mình mới chốt cho anh em hai cái mã kèo đó là thằng Thái Lan chấp 2.5 nè và tài tài trong trận đấu này đó thì mình mới, mới chốt cho anh em sơ qua hai cái mã kèo này để cho anh em đầu tư thôi còn anh em mà muốn á, nhận được cái mã kèo chính xác hơn thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cái Zalo uh, hoặc là cái Telegram của mình để mình hướng dẫn mình đưa anh em vào nhóm để anh em có thể nhận được những cái mã kèo chính xác hơn nha thì um, anh em cũng biết giải Đông Nam Á này cực kỳ kèo cực kỳ cao nhưng mà đội hình nhiều khi nó tung đội hình ra nó khó thì bảo vậy mình mới phiên anh em liên hệ trực tiếp qua cho mình mình đưa anh em vào nhóm để anh em có thể đầu tư thêm nhiều mà kèo hơn nữa thì đó là cái phần nhận định của mình về cái trận của nữ Thái Lan và nữ Campuchia thì anh em biết rồi chiều ngày mai thì nó không có một cái giải đấu nào để đáng để anh em chơi nhưng mà có những cái giải SEA game nữ này thì để anh em đầu tư cũng rất là ok nha đó thì um, vào hình như ngày 10 ngày 10 thì uh, chắc mình cũng có nhận định cho anh em thêm một cái um, giải giải bóng chuyền nam của vừa đội, đội à, uh, tuyển Việt Nam nha anh em đó cái giải đó cũng đáng để anh em chú ý đáng để anh em đầu tư thì à, bóng chuyền nam thì cũng uh, của đội tuyển Việt Nam thì cũng đánh rất là hay nha anh em thì anh em có thể đầu tư vào những mã kèo đó cũng rất là ok đó thì cái cái